Ở video trước thì mình đã tóm tắt bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda. Nếu chưa xem thì các bạn có thể click vào dấu chấm than ở góc trên bên phải để xem nha. Vì thế, trong video này, mình sẽ tiếp tục tóm tắt phần thứ hai của loạt phim Kung Fu Gấu Trúc được công chiếu vào năm 2011. Kung Fu Panda 2 mang đến cho khán giả câu chuyện trung thành với mô típ của phần phim trước. Paul và nhóm ngũ hiệp tiếp tục chạm trán kẻ thù mới, đồng thời phải tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể đánh bại đối thủ. Cho dù bạn đã xem bộ phim này rồi thì đây cũng là dịp rất thích hợp để thưởng thức lại những chi tiết thú vị của bộ phim. Cảnh báo spoiler rất kỹ cho những bạn nào chưa xem nha. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Mở đầu Kung Fu Panda 2 kể cho ta nghe một câu chuyện từ rất lâu về trước. Thái tử Sen, người kế vị của dòng dõi chim công thống trị thành hoàng môn ở Trung Hoa, âm mưu dùng sức mạnh của pháo hoa biến nó thành một thứ vũ khí để thống trị cả đất nước. Khi nghe Linh Dương Tiên Cô, một bà thầy bói già phán rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một chiến binh trắng đen đánh bại mình. Sen cho rằng điều này ám chỉ đến loài gấu trúc. Vì thế hắn ra lệnh cho thuộc hạ thảm sát cả một làng gấu trúc ở đó nhằm ngăn chặn lời tiên tri. Cha mẹ của Sen khiếp sợ trước hành động ác độc này, lập tức trục xuất hắn ra khỏi hoàng cung. Sen thấy rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại để trở thành người thống trị tối cao. Hơn 20 năm sau, Sen cùng đội quân sói của mình đang rèn ra những vũ khí khủng khiếp nhưng bị thiếu kim loại. Vì thế hắn đã ra lệnh cho lũ sói đi cướp kim loại ở những ngôi làng xa nhất. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. chú Gấu Trúc Po giờ đây đã trở thành chiến binh rồng huyền thoại. Sánh vai cùng nhóm ngũ đại hào kiệt bảo vệ thung lũng hòa bình. Trong một ngày nọ, khi đang cố gắng tiếp thu một bài học về sự tĩnh tâm với sư phụ Sifu, Po bị gián đoạn khi chị Hồ Văn cùng chú công tới thông báo rằng thung lũng đang bị tấn công. Thì ra đây chính là lũ sói mà Sen cử đi cố gắng cướp bóc tất cả những kim loại trong thung lũng. Võ công cung phu đỉnh cao, kết hợp với sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý thì cả nhóm dễ dàng cho lũ sói ăn hành. Cuối cùng bọn chúng chạy hết chỉ còn lại con sói đầu đàn. Tưởng chừng Paul sẽ hạ hắn trong một nốt nhạc. Nhưng cậu lại bị mất tập trung bởi chú ý vào một biểu tượng trên áo giáp của hắn. Paul hồi tưởng về một cấu trúc khác giống như mẹ của mình. Vì thế, Paul bị ăn trọn một búa của con sói, rồi văng vào hất tung tất cả mọi người. Để cho con sói đầu đàn thành công chạy thoát cùng một đống kim loại. Paul vội vàng chạy về gặp cha mình, ông Ping là một con ngỗng. Hỏi rằng thực sự cậu đến từ đâu khiến ông bối rối và bất ngờ. Bởi vì từ bé đến giờ thì Paul chưa từng hỏi về điều này. Ông Ping bắt đầu kể lại rằng mình tìm thấy chú gấu con Paul trong một cái sọt củ cải ở phía sau nhà hàng của ông và nhận nuôi cậu từ đó. Hồi tưởng lại những ký ức về lúc Paul còn nhỏ trông rất dễ thương, đáng yêu và tinh nghịch. Trong khi đó, Sen cùng đội quân sói của hắn quay trở về thành phố Gongmen, tiến vào tòa tháp lửa thiêng và đánh bại hai võ sư cung phu, Sơ Tôm Óc cùng Crop. Cuộc xâm lược của Sen gần như bị đẩy lùi bởi lãnh đạo của hội đồng cung phu, sư phụ Thundering rino với cây búa khổng lồ. Vì thế Sen lập tức sử dụng vũ khí mới của hắn, một khẩu pháo khổng lồ để tiêu diệt sư phụ Rino. Sư phụ Sifu nhận được tin rằng sư phụ Rino đã bị giết bởi vũ khí mới của Sen, thứ có nguy cơ phá hủy truyền thống cung phu. Ông lập tức hạ lệnh cho Paul cùng nhóm ngũ đại hào kiệt đến để ngăn chặn hắn ta. Paul nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và chào tạm biệt bố. Sau đó lên đường cùng nhóm ngũ đại hào kiệt tới thành phố Gongmen. Trên hành trình di chuyển thì Paul có những giấc mơ kỳ lạ về biểu tượng trên áo giáp của con sói lúc trước, cùng với những ký ức mờ ảo về cha mẹ ruột của mình. Cuối cùng thì họ cũng đến được thành phố Gongmen. Cả nhóm bắt đầu nhận ra rằng nơi đây hoàn toàn đã nằm dưới sự kiểm soát của lũ sói, thuộc lực lượng của Sen. Họ bắt đầu lén lút tiếp cận hai vị đại hiệp sở tôm óc và Grog đang bị giam giữ trong nhà tù, với hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ, hợp lực giải phóng cả thành phố. Thật không may, cả hai võ sư đều từ chối rời khỏi phòng giam của họ một cách khó hiểu, với lý do bất lực trước vũ khí mới của Sen. Buộc Paul và nhóm ngũ đại hào kiệt phải thực hiện một mình tất cả sau đó bị phát hiện bởi thủ lĩnh của sói. Chính là tên mà trước đó đã ăn cướp kim loại và cho Paul ăn một búa. Paul cùng cả nhóm cố gắng đuổi bắt để ngăn chặn hắn ta báo động cho Sen. Cuộc giật đuổi diễn ra hết sức gay cấn cho đến khi tất cả bị phục kích bởi một lực lượng sói lớn. Cả nhóm đành phải đầu hàng và bị trói tay đưa đến gặp Sen trên đỉnh tòa tháp lửa thiêng. Khi vừa leo lên đến nơi, Paul nhìn thấy món vũ khí và lao vào đập nát nhưng không biết rằng đấy chỉ là một cái mô hình. Sen cười lớn rồi nói với bà thầy bói Linh Dương Tiên Cô, rằng một con gấu trúc ngốc nghếch làm sao có thể đe dọa mình. Đồng thời nhận ra Paul không hề biết những gì Sen đã làm với người dân của mình. Sen bắt đầu ra lệnh châm lửa khai hỏa để kết liễu Paul và nhóm ngũ đại hào kiệt. Thế nhưng tất cả vẫn đang nằm trong kế hoạch của Paul. Cả nhóm tự giải thoát cho họ khỏi còng tay và phá hủy khẩu đại bác lớn của con công. Paul sử dụng tuyệt chiêu lấy người đè thịt, lao vào tấn công Sen nhưng cậu lại một lần nữa bị phân tâm bởi những đoạn hồi tưởng. Khi nhìn thấy biểu tượng giống như trước đây trên bộ lông của Sen, để cho hắn có cơ hội chạy thoát, Tưởng chừng hắn chỉ có một khẩu đại bác nhưng không. Từ phía xa thì Sen hạ lệnh cho thuộc hạ. Sử dụng hàng loạt khẩu đại bác liên tục nã pháo vào tòa tháp. Nhận thấy tòa tháp bắt đầu sụp đổ, cả nhóm quyết định rằng con đường sống duy nhất là leo lên trên và họ đã đúng. Tất cả leo lên đến đỉnh đúng lúc tòa tháp đổ xuống và trốn thoát. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tất cả trốn về nhà tù mà hai vị võ sư trước đó bị giam giữ. Tagres chất vấn lý do tại sao Paul bị mất tập trung khi chiến đấu với Sen và để hắn chạy thoát. Y hệt như lúc chạm trán với lũ sói trước đó. Gấu trúc Paul ban đầu né tránh, không muốn kể về những hồi tưởng của mình. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn giải bày với cả nhóm rằng có thể Sen biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ mình. Paul nói rằng Tigres hay bất kỳ ai trong nhóm có lẽ không thể hiểu được nhưng cậu cần phải biết câu trả lời bằng việc đối đầu với Sen một lần nữa. Sau đó, Tigres bất ngờ ôm lấy Paul trước sự ngạc nhiên của những người khác và nói rằng cô ấy hiểu, nhưng không thể nhìn bạn của mình chết. Do đó, cô khuyên bảo Poe ở lại cùng với hai đại sư Sở Tôm Óc và Croc để được an toàn. Trong khi cả nhóm rời đi tự mình hành động để cố gắng ngăn chặn Sen cùng đội quân của hắn bắt đầu cuộc bành trướng. Vẫn quyết tâm tìm hiểu những gì Sen đã biết, Poe bỏ qua lời khuyên của mọi người và tự ý một mình đột nhập vào xưởng đúc súng thần công đối mặt với Sen và chất vấn điều mà hắn biết về cha mẹ của mình. Nhưng thật chớ trêu là đúng lúc đó, nhóm ngũ đại hào kiệt đẩy một xe chở toàn bom vào với nỗ lực phá cả xưởng đúc. Nhìn thấy Paul đang bị treo lơ lửng nên tất cả lại bất đắc dĩ dập tắt mấy quả bom. Sen bắt đầu trêu đùa với ký ức của Paul và vẫn không nói ra sự thật. Tuyên bố một cách tàn bạo rằng cha mẹ của Paul đã bỏ rơi cậu ta. Trong lúc Paul dường như đang tan vỡ về mặt cảm xúc, Sen cười một cách độc ác trước khi bắn chết chú gấu trúc bằng khẩu đại bác khổng lồ. Paul bị văng ra khỏi nhà máy và lao xuống sông khiến những người khác bàng hoàng, kinh hãi. Tưởng chừng như Paul đã chết nhưng cậu vẫn còn sống, bị thương nặng bất tỉnh trôi giạt trên con sông. Cậu may mắn được cứu bởi bà thầy bói Linh Dương Tiên Cô, người đã bị Sen trục xuất đến ngôi làng nơi Paul được sinh ra. Paul được bà ấy chỉ đường dẫn lối và tìm thấy quá khứ của chính mình, rằng cha và mẹ cậu đã không mang nguy hiểm, cứu Paul khỏi thế lực của Sen. Vào khoảnh khắc định mệnh khi hàng loạt tay sai của Sen truy lùng giết chóc, mẹ của Paul đã giấu cậu vào một cái giọt củ cải và đánh lạc hướng bọn chúng để cứu cậu. Paul đồng thời thành thục được tuyệt ký tĩnh tâm mà trước đó Sifu đã dạy, quyết tâm trở lại thành hoàng môn để ngăn chặn Sen và giải cứu nhóm bạn. Trong thành phố, Sen bắt đầu di chuyển vũ khí của mình lên nhiều chiếc thuyền, chuẩn bị chuyến hành trình chinh phục Trung Hoa của hắn. Và ở trên một trong những chiếc thuyền, nhóm ngũ đại hào kiệt đang bị trói lại bao gồm cả anh bọ ngựa. Người đang tán phét về việc kết hôn, an cư lạc nghiệp và bị vợ nhai đầu. Bất ngờ từ xa Sapo xuất hiện, sau một bài diễn văn dài dòng mà chẳng có ai nghe được thì cậu loạn choạng giải cứu cho mọi người. Tuyệt vời hơn nữa thì đại sư Sở Tôm Óc và Crop cũng góp mặt chiến đấu trở lại bởi được thuyết phục từ sư phụ Sifu. Tất cả các sư phụ cung phu hợp sức và gần như hạ gục toàn bộ quân đội của Sen. Thế nhưng hắn nhẫn tâm sử dụng đại bác kích nổ bắn tan cả con thuyền, bao gồm chính người của hắn. Kết quả sau vụ nổ là mỗi người bay một ngả và bị thương rất nặng. Chỉ còn duy nhất Paul là người còn đứng vững, đối mặt với hàng tá thuyền chiến của Sen. Sen bắt đầu ra lệnh khai hỏa để kết liễu Paul. Thế nhưng chú gấu trúc của chúng ta đã không đầu hàng mà dùng tuyệt kỹ tĩnh tâm, đỡ và bắt lấy quả pháo như một giọt nước. Cậu không chỉ đỡ được nó mà còn ném ngược lại phá hủy chính tàu chiến và các khẩu đại bác của Sen. Cuối cùng Paul đối mặt với Sen trên chiếc tàu vỡ nát của hắn. Sen tức giận vì Paul đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn, lao vào tấn công cậu liên tiếp. Sau một hồi vật lộn thì Sen bị chính khẩu đại bác khổng lồ của hắn đè chết. Paul bị văng ra nhưng vẫn an toàn. Hân hoan vui mừng chiến thắng cùng mọi người, cả thành phố ăn mừng chiến thắng của Pâu bằng pháo hoa. Trở lại thung lũng hòa bình, Pâu gặp lại ông Ping và nói rằng cho dù chuyện gì xảy ra thì ông vẫn luôn là cha của mình. Cùng lúc đó, cha ruột của Pâu vẫn đang sống tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh cùng với những gấu trúc đã thoát được. Có linh cảm rằng con trai ông vẫn còn sống. Vậy là phần tóm tắt bộ phim của chúng mình tới đây là kết thúc rồi. Không biết các bạn đã xem bộ phim này hay chưa? hay mới chỉ xem phần review tóm tắt của chúng mình. Không biết trong vòng một phút này chúng mình có bỏ qua chi tiết quan trọng này hay không? Hãy để lại comment để chúng mình à, khắc phục nhé. Còn bây giờ trước khi rời đi, nếu bạn thấy video này hay, hãy like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Kỳ Phím Online thì đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào của chúng mình trong tương lai nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.